đám cưới miền tây các bạn ơi giàu sang người yêu của em đứng đắn đàng hoàng người yêu của em yêu chỉ mình em không bay những là lời không như anh chiều trôi lời chót lưỡi đầu môi anh ở đâu em tìm chẳng ra trong đám đông những người thờ trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hòa tình của em bữa nay ờ, chú đưa mấy đứa lên youtube luôn nha anh người em đến ờ, anh là người thần chọn ờ, đời em chỉ yêu anh mà thôi tên là gì đó chú tên là gì ạ tuấn chùa không có quay nó lạnh đúng không con coi rồi đá banh thì kênh thể thao nổi quá Ông đổ vàng đó nè, kêu ông vô luôn Đúng mà bỏ ở đi mô thì sang đâu không sang đâu ra đâu đó là trời ờ vào cây đó anh rồi đi tới cũng đang cái trang qua đây luôn đi ở chỗ đây luôn nè rồi vô đi một hai ba vô đi một hai ba vô mấy bà này ta mời 9 giờ mà mới có 8 giờ thôi tại à, ta tranh thủ vậy mới được chứ Trời ơi Nhà dạ, mình lâu lâu mới có đám làng mình phải tranh thủ chứ Cái bàn này Thank you. thuyền em đi trên sông trắng sáng với nhau cùng ta giữ hội vui trên sông dài thuyền hoa sông bao cô nàng nhìn cười xinh xắn thuyền em chơi vào ánh sáng ánh sáng hồng từ những đèn hoa với bao màu xanh ngát buồn ta thủy đến chúa ơi vào dòng sông dòng sông xanh xanh lên người dòng sông xanh xanh lên làng quê ta hôm nay vui quá rước em về trên chiếc thuyền non trần nắng dậy đau che thân mẹ đôi môi hồng nhìn người tươi ta chưa quê xưa thành phố mới rước em về con nước người vui rước em về cho bên em cùng con nước làng hôm nay đông vui áo hoa màu vàng xanh đôi mươi hôm nay là anh cục thịt à cục thịt sáng giờ ra vào sống quá trời luôn được hiểu ơi Đúng. Ờ, đó, không ai tôi xin bạc không đó các bạn ơi ở rẻ mang ly cốc cốc rồi lên qua anh tám trời ơi cứ đụng đi cống cống người lên coi trời ơi một hai ba vô vô hả cúng chùa về chá đắng rồi bị đen rồi uh... có thưởng luôn thưởng vậy, thưởng nhiều dạng hết nhiều từ sao yêu coi không có cùng một cái mà được rồi bắt đầu anh em mình cùng đăng lý đi một hai ba vô có quần sơn lại đó mày đánh cái gì cái nhỏ gì quậy mày mày kêu quay cái này ra ngoài cái gì nhạc mà không với với hiệu tao ca cho đấy Ờ, chở ăn người mày bay lấy lén rồi bơi cho ta ăn rồi. Có nhiêu đó là phải nó đi rồi nó chèo luôn. lên má rồi kêu ai đăng ký rồi hát đi với lại thấy rồi gì phải kính lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền ơi tôi thi đấu quăng bông có ai chụp được tôi cũng lòng chụp cái ơi Đấy, hình mọi người mà đâu thấy đâu horário. con xin lỗi lên mãn cái đi